Xin chào tất cả anh em nhé Đấy, cái video này tôi tiếp tục giới thiệu cho anh em về những cái bộ hột tài xỉu mà nó hoàn toàn không tang bên cơ sở tôi Đấy, những cái bộ hột này đang nó đang là cái bộ những bộ hột tài xỉu mới nhất 2020 này để cho anh em có thể anh em sử dụng nó anh em đi chơi tài xỉu anh em đi lắc tài xỉu ở bất kỳ những sòng sới nào thì anh em à, luôn luôn anh em giành chiến thắng với cái tỷ lệ 7 80 phần trăm anh em nhé đấy thì cái những cái video trước tôi đã làm thì anh em là có theo dõi rồi thì anh em cũng đã biết cái bộ hột này nó mang lại cho anh em cái tỷ lệ chiến thắng 7 80 phần trăm cái cách chơi của nó ra làm sao thì anh em theo dõi hết cái video này thì anh em sẽ thấy được cái hiệu quả của cái bộ hột tài xỉu này nhá đấy cái bộ hột tài xỉu này nó là cái bộ hột tài xỉu 2020 đấy bộ hột tài xỉu 2020 này thứ nhất nó là đồ không tan 100% là không tan khi mà anh em sử dụng nó thì là cái bộ hột này nó đi theo ý muốn của anh em khi mà anh em lắc thì cái bộ hột này cái bộ hột tài xỉu 2020 này nó sẽ đi chén tài chén xỉu chén tài chén xỉu Đấy, chén tài chén xỉu nói chung là anh em cứ lắc theo cái cách lắc của tôi thì là cái bộ hột này nó sẽ đi theo ý muốn của anh em Đấy, còn cái cách lắc mà giữ tài giữ xỉu thì anh em cứ đến cơ sở hoặc là anh em đặt đơn hàng về tôi sẽ gửi cho anh em cái video hoặc anh em gọi điện trực tiếp cho tôi tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách lắc giữ tài giữ xỉu của cái bộ hột tài xỉu 2020 này Đấy. thì ờ, ngay sau đây tôi vào tôi sẽ tôi sẽ ờ, trải nghiệm cho anh em cái bộ hột tài xỉu 2020 này xem là cái bộ hột này nó cái cách đi của nó và cái và cái hiệu quả của nó mang lại cho anh em đấy thì anh em xem xem được bao nhiêu phần trăm đấy. đấy tôi cũng vừa nói rồi đấy, cái bộ hột này nó là bộ hột không tang 100% không tang anh em nhé đấy thì thì có thể là anh em đến cơ sở anh em sẽ thử hết những cái tăng tích của nó hoặc là anh em gửi hàng về cho anh em anh em có thể kiểm tra tất cả những tăng tích của cái bộ hột tài xỉu này nhé trên video thì tôi cũng rất là ít thời gian thì à, tôi sẽ thử cho anh em à, nam châm với dọn đèn nhé tôi sẽ thử cho anh em nam châm trước Đó. Đó. tôi sẽ dọi đèn tiếp cho anh em đây anh em nhé cực kỳ trong Đấy. Đấy, bộ hột trong suốt luôn anh em nhé đấy thì uh, bây giờ tôi vào tôi sẽ trải nghiệm cho anh em cái bộ hột tài xỉu 2020 này đấy. thì cái bộ hột 2020 này anh em cứ sử dụng nó anh em đi lắc thì nó sẽ cho anh em những cái chén tài chén xỉu nói chung là cái bộ hột này nó đi sẽ rất là đều cho anh em nhé đang xỉu này chén sau 7 đến 80 phần trăm nó sẽ đi tài Đấy, nếu mà anh em cứ lắc như vậy đó đúng không Đấy. tiếp tục cho anh em Đấy. 566 nó xuống luôn 123 cho anh em nhé Đấy. lên 446 Đấy. 126 156 đấy thì cái chén này có thể nó đứng một chén nhưng cái chén sau thì chắc chắn rồi nó sẽ lên cho anh em hoặc là xuống cho anh em nhé chén sau chắc chắn là sẽ xuống xỉu cho anh em hai ba bốn đúng anh em đấy, cái bộ hột này nó đi rất là đều cho anh em nhé Đó, thì uh, anh em theo dõi cái video thì anh em cũng đã biết rồi đấy, thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em đấy, ờ, cái bộ hột này cái quan trọng nhất của bộ hột này đó chính là cái cách giữ tài giữ xỉu nhé đấy thì uh, anh em cứ lắc đều tay là cái bộ hột này nó về cái tỷ lệ ra bạc của nó rất là cao nhé tôi sẽ giữ tài giữ xỉu cho anh em này đang xỉu đúng không tôi sẽ giữ xỉu cho anh em một chén xỉu này hai chén xỉu này ba chén xỉu này bốn chén xỉu này Đấy, 5 chén xỉu này Đấy, 5 chén xỉu ờ, chén thứ sáu thì nó đã lên tài lên tài thì tôi sẽ giữ tài tiếp tục cho anh em giữ tài cho anh em hai bốn sáu này một bốn sáu này bốn sáu sáu này ba bốn sáu này đấy thì cái chén này nó đã về xỉu đấy về xỉu thì ờ, anh em cho lên tài rất là đơn giản rồi đó đúng không đang tài xuống xỉu đấy. rất là đơn giản đúng không anh em đấy đây là cái bộ hồ tài xỉu 2020 đấy, nó giúp cho anh em đi chơi tài xỉu bịp hai anh em đi lắc tài xỉu ở bất kỳ những cái sân chơi nào thì anh em đều giành chiến thắng đấy thì ngoài những cái bộ hột tài xỉu 2020 này ra thì ờ, bên tôi còn ờ, giới thiệu cho anh em và ra mắt anh em những cái bộ hột tài xỉu trong nhé anh em nhé đây đây là những bộ hột tài xỉu trong bộ hột tài xỉu trong suốt đó anh em thấy không đó, đây là cái bộ hột tài xỉu trong suốt đầy đủ tất cả những cái ly những cái size cho anh em để cho anh em có thể sử dụng thì anh em nào mà muốn sở hữu cái bộ hột tài xỉu 2020 và những cái bộ hột tài xỉu hoàn toàn không tang thì anh em cứ liên hệ với tôi qua cái số điện thoại hiển thị trên màn hình Đấy thì anh em đến cơ sở thì tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách đánh tài xỉu những cách chơi tài xỉu mới nhất 2020 này và nó hiệu quả cho anh em khi anh em đi chơi nhé